chào anh em nhé thì uh, hôm nay tôi lại tiếp tục làm clip giới thiệu cho anh em cái bộ sản phẩm cũng như cái bộ đồ chơi bầu cua bịp miếng dán cảm ứng và cái nón quét báo dung không tang cho anh em anh em nhé thì anh em cũng biết được rằng là cái bộ đồ chơi này nó cũng đã quá quen thuộc với như anh em đã sử dụng qua cái bộ sản phẩm của bên tôi cũng như cái bộ đồ chơi này rồi đúng không anh em thì uh, ngày hôm nay tôi uh, giới thiệu sơ qua cho anh em những anh em nào mà chưa biết để anh em có thể hiểu rõ hơn về cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng và cái nón quét hột bầu cua báo dung không tang này anh em nhé giới thiệu với anh em đây chính là ba hột bầu cua mà tôi đã làm cái cảm ứng nó vào cái mặt gà sẵn rồi nha anh em nhé khi anh em đi chơi thì anh em chỉ cần luồn được cái bộ hột này vô sóng giới của anh em là anh em đã có cái tỷ lệ chiến thắng nhất định ở trong tay rồi anh em nhé và tôi sẽ giới thiệu với anh em đây chính là cái miếng dán cảm ứng mà chưa được làm vào hột anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái mẹo để anh em có thể Ờ, luồn được cái uh, miếng dán cảm ứng này vô vô những cái hột bầu cua ở trong sòng sới của anh em anh em nhé Đó, cái này nó cực kỳ là nhỏ nó chỉ nhỏ bằng như cái đầu uh, đầu kim đầu tăm của anh em thôi anh em nhé Đó, anh em thấy không ạ rất là nhỏ anh em nhé Đó. tôi quay gần lại cho anh em này anh em mình xem này Đó, đúng anh em Đó, cực kỳ là nhỏ luôn anh em nhé tôi bao cho anh em ăn thua trẻ hột ra không có gì luôn đúng không ạ đúng không anh em đó thì khi anh em đến sòng sới anh em uh, sẽ phải lấy một cái tăm tăm nhọn tăm nhọn thì uh, tôi sẽ chỉ uh, hướng dẫn cho anh em thôi đúng không anh em đó, thì anh em lấy cái tăm nhọn anh em uh, gẩy cái uh, miếng dán cảm ứng này ra anh em uh, chấm lên tay đúng như theo chiều này bởi vì ở bên dưới nó sẽ có một lớp chân keo cho anh em anh em nhé đó thì à, đến sòng sới của người ta thì anh em à, làm à, kiểu cái tiểu sản của anh em anh em à, kiểm tra hột đó thì anh em chấm vào mặt hột nào thì khi mặt hột đó nổi lên thì nó sẽ báo dung cho anh em biết đó đúng không ạ ví dụ như anh em chấm à, gẩy lên tay này đúng không anh em anh em chấm uh, tiểu sản anh em tiểu sản là anh em chấm vô ví dụ chấm vô mặt bầu nó sờ tay dí nhẹ cái là nó đã dính luôn ở trên con bầu nhé anh em nhé đó thì bây giờ tôi uh, sẽ đi vào tôi test luôn cho anh em để cho anh em cảm nhận được cái bộ uh, đồ chơi uh, bầu cua bịp miếng dáng cảm ứng bầu cua và cái nón quét hột bầu cua báo dung không tang này anh em nhé để cho anh em cảm nhận với tôi đúng không anh em đó thì ở đây tôi đã làm sẵn vào mặt gà rồi đúng không ạ và đây nó chính là cái nón nón quét hột bầu cua nó sẽ báo dung cho anh em để anh em biết được rằng là bên trong này sẽ có gà hay là không anh em nhé đó thì khi anh em đi chơi thì anh em đội theo cái nón này anh em gạt công tắc khởi động thì nó sẽ cái nón này nó sẽ báo dung cho anh em một cái nhịp rất là nhẹ để nó báo với anh em là máy đã khởi động anh em nhé thì anh em chỉ cần đội lên là anh em nắm chắc cái phần thắng ở trong tay của anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em này để anh em cảm nhận cùng với tôi anh em nhé bây giờ tôi sẽ đội cái nón này lên anh em nhé tạm thời tôi để cái này sang một bên đúng không ạ đó anh em đó khi có gà nổi lên thì nó thì tôi sẽ báo dung cho anh thì tôi sẽ báo cho anh em biết là bên trong này có gà hay là không anh em nhé bây giờ tôi test luôn cho anh em đúng không ạ tôi chắc chắn với anh em trong này sẽ có gà anh em nhé đó khui cho anh em này đó đúng không anh em có hai gà và một cua đúng không ạ rất là hiệu quả chính xác anh em nhé đó tiếp tục test cho anh em này đó đúng không anh em trong này máy báo cho tôi biết rằng trong này vẫn có gà anh em nhé đó vẫn có gà anh em đánh gà đúng không anh em khui cho anh em đó bầu cua và gà đúng không anh em đó, rất là chính xác anh em nhé và cái nón báo dung rất là êm anh em nhé đó, tiếp tục test cho anh em đó. thì trong này tôi nhận tín hiệu báo cho tôi biết rằng là bên trong này sẽ không có con gà nào cả anh em nhé đó anh em có thể đánh những cái mặt khác hoặc là anh em có thể bỏ anh em không đánh anh em nhé vui cho anh em đó đúng không ạ không con gà nào cả lên ba nai luôn anh em này đó đúng không ạ tiếp tục test cho anh em một cái chén cuối cùng anh em nhá một chén cuối cùng để anh em cảm nhận tôi đảm bảo cho anh em là nó phải có đến hai con gà anh em nhé bởi vì cái nón ờ, quét hột bầu cua báo rung không tang này nó báo cho tôi biết rằng là cái nhịp rung của nó rất là nhịp nhưng mà nó nhịp dài so với là khi có một con gà nổi lên anh em nhé đó thì anh em sẽ cảm nhận được cái độ rung của nó sẽ khác nhau anh em nhé đó khui cho anh em đó đúng không ạ hai con gà một con nai luôn đúng không anh em rất là hiệu quả và chính xác anh em nhé đó thì vừa rồi tôi cũng chỉ test sơ qua cho anh em vài ba chén để anh em có thể cảm nhận được cùng với tôi đó xem là cái bộ đồ chơi bầu cua bịp miếng dán cảm ứng bầu cua và cái nón quét hột bầu cua báo dung không tang này cho anh em nó hiệu quả và nó chính xác như thế nào anh em nhé đó, cái nón thì cực kỳ là thời trang rất là trẻ trung và như một cái món phụ kiện cho anh em khi anh em ra sòng chơi chơi anh em nhé thì ngoài cái bộ uh, đồ chơi bầu cua bịp miếng dán cảm ứng bầu cua và cái nón quét hột bầu cua vào dung không tang này thì bên cơ sở bên tôi còn có rất nhiều các loại đồ chơi chuyên về dòng cờ bạc bịp tài xỉu bịp ờ, hai game trên điện thoại vân vân ờ, tất cả các loại đồ chơi chuyên về đồ bịp mới nhất hay không hay không anh em nhé thì anh em có nhu cầu hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình nhé anh em nhé thì cái video này tôi làm đến đây là kết thúc